thưa các bạn bưởi rất là sai đều Đấy. Nhìn cái vườn thì tôi có biết được đúng không? đấy cô nhìn thấy vườn này tôi thấy chưa vâng đúng rồi anh có phải làm cỏ mà lần nào không ôi rồi ôi sao anh giỏi thế nhỉ hỏi bà vợ nó mới 60 tuổi nhưng mà dân nàng bảo không thấy bà quay đi làm cỏ tôi bảo không khiến vâng bởi vì à, vâng thưa ông à, Nguyễn Đình Đoán thì khi mà đến thăm vườn bưởi này chúng tôi rất ngạc nhiên là à, vào những vườn khác thì nó rất nhiều à, bưởi rụng này thế rồi thì à, muỗi nhiều ruồi vàng cũng nhiều thế nhưng mà đến cái vườn bưởi này thì chúng tôi không thấy ruồi vàng mũi cũng không có và bưởi dụng thì ở đây chúng tôi chỉ thấy những cái quả mà ví dụ như quả này là những cái quả loại ừ. quả, quả đấy là quả trái vụ phải bỏ đi mà thời thời điểm này thì các nhà vườn đau đầu về bưởi dụng mất ngủ về bưởi dụng nhưng tại sao đến vườn này ừ. thì mời bưởi lại không dụng và mã lại đẹp thì vậy thì cái bí quyết của ông ở đây là cái gì ạ bây giờ báo cáo bà con thế này là tôi là nguyễn đình loãn mà sinh năm 1960 tôi thôn thủy tân xã anh long huyện điện mỹ tỉnh nghiên thì gia đình người tôi hiện nay là mô hình đây là cơ bản bưởi đào đường mình quê dương vâng. thì gia đình người tôi hiện nay là nếu mà xeo từ trước để dùng cái ruồi vàng của công ty ấy, thì chúng ta chúng tôi thứ nhất là không hiệu nghiệm vâng. nhưng tại sao mà chúng tôi dùng như như này thì trinh bà con để ý đây đây là một cái chai đựng nước mắm vâng. mà chúng tôi dùng là dùng bằng mật ong vâng. thế còn thật ra nói là từ trước là tôi dùng cái loại này thật ra nó rất chi là tốt thứ nhất là cái tỷ lệ bưởi dụng không có vâng. cái thứ hai là chất lượng của bưởi nó ngon hơn vâng cái thứ ba là nó hiệu quả là kinh tế nó thấp vâng. đấy là xin giới thiệu bà con nếu mà bà con mà thích thì đây cũng trực tiếp nó như này rất đơn giản nút trên này giới thiệu cho bà con vào luôn xuống điện ờ, ông ông để giới thiệu cách ờ, cách làm của ông cho cái cái cái, cái bẫy này xem nào vâng. đây là cái cái chai nước mắm vâng. vâng. là năm hư vâng. thì bà con dùi cái lỗ này vâng. lấy cái bông này dấm vào trong để vào đây. Đây đây để anh để cho gần gần cho anh giới thiệu. Đây, đây. lấy cái nút này. Cái nút này dấm vào đông. Dấm vào đông nút vào đây để vào đây để vào đây ờ, đóng vâng đóng đóng nút lại đóng nút lại để cho khỏi thoát hơi vâng cái thứ hai là bà con phải đi là dùi lỗ dùi những cái lỗ nhỏ như những thế này. cái lỗ nhỏ như thế này lỗ nhỏ đây Đấy. đây các bà con nhé đây lỗ đây một lỗ này đây một lỗ này bốn xung quanh và đây một lỗ và đây một lỗ tức là bốn xung quanh bốn lỗ dưới này là bà con nên đựng đựng nước trắng bình thường không phải nước gì cả à nước trắng bình thường thôi nhưng mà nguyên lý để giới thiệu bà con là tại sao con ruồi nó chết là nó vào nó ngửi thấy mùi vào được nhưng mà không ra được tức là nó thưa bà con là cái là cái cái cái um, con uh, con vàng, này à. cái mùi kể cả mũi nó ngửi thấy mùi mật ong thơm Chính, vâng đấy thơm và nó chui vào vâng. chui vào để nó hưởng thụ hưởng thụ mật ong nhưng không hưởng thụ khi được nó không chui ra được thì nó sẽ nó chết ra luôn. được thì nó sẽ chết và là chết nó động ở trong nước này vâng vâng vậy thì uh, với một cái bẫy như thế này thì ông nghĩ rằng nó sẽ thu hút được khoảng bao nhiêu con rùa vàng ạ? Cái này thì thật ra nó báo cáo bà con này chúng tôi thì hạch toán thì không biết được bao nhiêu con được nhưng mà vâng. trong cái tỷ này vâng. theo tôi trong nghìn hàng vạn hàng vạn con cực nhiều nó đen xì luôn à, thì, thì, mà đây không phải ruồi vàng mà tất kể cả ruồi mũi các loại đa hệ luôn à, à. nên vào vườn sinh thái của tôi là không có các loại vâng. côn trùng vâng. khác vâng. rất sạch sẽ rất sạch vâng, sẽ vâng. thế vậy giờ ông đổ ông đổ cái đấy ra xem cái thứ ba là các ờ, bà con phải biết là quy trình làm này kinh tế rất rẻ vâng. Bên tôi sẽ thực hiện đổ cho bà con à, xem. xin, hỏi một câu cuối cùng là cái nước này là nước trắng hay là nước, mình có nước trắng như mưa bình thường không? Trắng thường. Không phải cho thuốc sâu. Vâng. Chỉ cho nước trắng thôi bà con nhé. Vâng. Đấy, đấy và bây giờ mình đổ ra đi để cho bà con. Và ông ơi, trước khi ông đổ đi cho tôi hỏi là ông đã dùng dụ một năm mình sẽ phải xử lý thay mấy lần như thế này thường thường trước khi tôi dùng cái kia là 15 ngày theo các nhà khuyến cáo là phải thay cái dùi vàng vâng. như cái này của tôi là 20 ngày vâng. bởi vì mà chúng tôi thường thường tôi đánh từ tháng 5 cho vâng. hết ngày tháng 7 thì vị trí tôi chỉ có hai ba lần thôi à, hai tháng hay 20 ngày hai tháng hai tháng một lần hả thế mà một chai bà ông bà con biết rằng là chỉ có 200 nghìn vâng. hai tháng một lần vâng. và trong từ tháng 5 tháng 7 thì mình dùng hai tháng nếu thay một lần. bà con vâng. bây cởi ra cái nút này ra mà vâng. thấy mới hết mùi mật ong rồi. Vâng. vâng. Hết mùi mật ong rồi thì bà con dấm lại, lại cho vào. Cho vào. cho vào tiếp. Vâng, đấy là tốt nhất. Vâng, vâng, vâng, Bây giờ ông ông mở cái đấy ra ông đổ cái đấy ra cho, chúng tôi xem là xem có nhiều ờ, chứng kiến xem là nó có nhiều. Đấy như các bạn. đây các bạn nhé. Đây bà con xem, vẫn đen xì hết luôn. Đây để cho nó trắng này. Vâng nó mới hiệu quả chỗ này cái hai này cái kinh tế của nó rất chi là rẻ ngày xưa không biết dùng đâu mà đắt lắm vâng mà nói chung theo chúng tôi tính toán thì nó lại ảnh hưởng đây, đây, à, đây, đây, đây. Đấy, đấy nó ảnh hưởng đến tất kể cả các cái cái à, đấy, đấy, đây, các bạn thấy nhiều chưa đấy nhiều chưa đây cái cổ lọ nó ảnh hưởng đến rất người người người tiêu dùng đây này nhưng nó đấy. nó chết đen xì đấy các bạn này Đây cho các các bà con xem cái chai thứ hai đây đây các bạn ở trong này vẫn còn rất nhiều để cho bà con xem chai hai chai này nó nhiều này nhưng cái hiệu quả của nó là thế thì mỗi cây mình theo một không không cả cái vườn này thì gia đình tôi bố trí chỉ có 40 chai thôi à thế cả vườn này mà cái chai này nhà đây đình... con này nó chết ở trong đây. này đây đây đây để đánh đổ này nhà nào cũng có hết chứ vâng. không phải không vâng đấy cái này nó chết đâu rồi quay chai kiếm nhiều đây cái này này cái này này nó chết đen gì trong miệng rồi rồi rồi miệng chai này các bạn này có xoay quanh này chai nhiều nó vàng nhiều đi chai nhiều đấy nó chết nó thành thành phân ở trong này luôn đấy đấy mà đổ ra đây này phân đen gì luôn mà giá thành nó rẻ giá thành nó rẻ vâng. thế thì cứ hai tháng mình làm một lần nhưng mà cái chính này đấy các bà con cứ cứ bản cứ mở ra mà để hết mùi với ong người ta thay là tốt nhất. Là là mình thay, cứ khi nào thấy vâng. hết mà đông là mình lại thay. nói như thế nhưng nhiều khi ví dụ tháng này nó mưa nhiều thì có khi nó nhanh tan. Rồi. Vâng, thì tốt nhất bà con cứ mở ra mà ngửi thấy hết mùi thì là bà con nên thay lại. Và vâng. để cho nó tức là có hiệu quả của cái vườn nhà mình thôi. Nó thường xuyên uh, là bẫy được. Vâng thưa ông là so sánh với cái bình uh, Ờ, thuốc diệt ruồi vàng của công ty thì thế nào? Vâng. Nếu như thưa bà con như này nếu mà so cái đây của công ty diệt ruồi vàng như này này thứ nhất là nó lợi ích về kinh tế vâng. bởi vì tại sao mỗi một lần đánh như thế này dưới, vườn của gia đình đều phải mất từ 2 cho đến 300 nghìn à. mới 3 tháng này gia đình mới 600 nghìn luôn vâng. thế như một chai mật ong gia đình mũ có 200 nghìn ít nhất ba năm em cũng chưa hết à nó kinh tế rất là kinh tế thì chỉ nhúng một tí thôi vâng. chỉ nhúng có một tí thôi đấy mà lại thu hút được rất nhiều, thu nhiều rồi bà bởi, bởi vì đó. khi mình mình đổ xuống đây là thấy mình thấy là cái ừ cái nước nó đen xì và những cái ờ, con này nó đã chết vào đây. Kìa, ngày trai kia mới kinh khủng. À đây đây. Đấy cô đấy cô tập xem. Để lấy cái này. Đánh trai ý mới sợ. Nói chung cái này thì nó cũng không đồng đều như cái trai ý mới này cái đây cực đây. nhiều luôn. Đấy, đấy bà con xem. Đây. Đấy bằng nó chui vào đây nó chết nước đen xì đây các bạn. Đấy cô ơi, đấy cô đổ xuống kia. Bây giờ mình đổ vào. để cho thử tiếp hết bao, cho cái lá này. cái lá này đây. Để cho bà con tức là giới thiệu vâng. cho bà con cái mô hình bà con khỏi khổ. Đây, đây có biết cách làm. Đổ đổ bớt lá đó. À. Đổ bớt nước đi. Vứt đi vứt đi, mai kia lại thay lại mà. Vâng, được rồi đây ạ. Bây giờ tôi đổ nước bớt ra ngoài này nhá. Vâng. À không. Đấy, đen chưa? Cái nước này em đã em em đã lắc lên rồi. Thôi nó đổ nó đi theo cái cái cái ờ, cái ống ra kìa. À. Đấy, cái nước đen xì này là rồi vàng vào đây chết. Hàng ngàn hàng vạn con vào đây này. Đấy. Và đây cái cổ lọ của nó đây này, đây ừ. bà con này. Đấy. Nó cắn ở đây này. Cắn cái cái cái xác của rồi vàng nó chết nó nằm trong này này. Đấy. Vậy <coughs> rồi vàng muỗi. rồi vàng muỗi. Giới thiệu bà con chúng tôi vô tận nhé, chúng tôi đã thử ví dụ cùng cái này mà cái ruồi vàng như cái mật ong này chỉ một vài phút sau là ruồi đã đến à. như cái kia thì chậm hơn vâng. tức là cái gỗ à, cái, à. cái phát tán cái này thu hút thu hút nhanh nhanh, hơn cái này vâng, thu hút vâng. nhanh hơn bởi vì chúng tôi đã thử rồi ruồi mũi là nó rất thích nó phát tán rất nhanh mùi đấy vâng. nên là à. bà con hãy làm theo phương pháp này thì hiệu quả sẽ rất cao mà lại rẻ kinh tiền. tế rẻ tiền. rẻ tiền cái hại này nó đỡ ảnh hưởng đến người tiêu dùng vâng. Chúng tôi nghĩ thế đúng rồi bởi vì cái kia nó rộng cái kia nó sẽ hút mà nó sẽ bơm vào các quả khác sẽ ảnh hưởng đến người dùng vâng. như chúng tôi làm này vào thì không bao giờ ra được vâng đấy vâng. cái mô này mà như cái kia thì tốn kém rất nhiều dạ. mà mà thu hút lại hiệu quả không cao thế còn đây bây giờ thiệu cho bà con bây giờ ví dụ bưởi của gia đình đây thực tế là bưởi đào đường như hiện nay gia đình đã làm mô hình cách đây khoảng sáu bảy năm nhưng mà tất cả cả hoa quả cây trái đây chỉ cho bà con xem vâng đây tất cả các loại cây à. À, vâng thưa ông ờ, Nguyễn ờ, Đình Noãn vâng. à, Ngày hôm nay rất là vui được đến thăm một cái khu ờ, du lịch sinh thái Trên cái diện tích bưởi của nhà ông Thì uh, ông có thể giới thiệu cho bà con là cái quy trình Mình bón phân và chăm sóc cái vườn bưởi này như thế nào Mà bây giờ vào đây Ngoài cái việc là không dụng ra thì chúng tôi thấy rằng nó sai chịu cành như thế này Không có phân đâu nhỉ Mà chất lượng bưởi lại rất là ngon Phải phân đâu ý Vâng cực bây giờ xin giới thiệu với bà con đây là gia đình nhà chúng tôi là dùng phân sơ lích của của của bắc giang thì vâng. quá trình của chúng tôi sử dụng nó như thế này để thì tùy theo bà con như chúng tôi thường thường là bơm tất kể cả các cái chu kỳ bơm là tôi đều phối trộn và sơ lích vào cả ví dụ là bơm màu đỏ này rùi vàng này hoặc là bất kể cả cái gì đấy thì tôi đều sử dụng phân sơ lích để tôi đấu đá và tôi bơm À anh dùng kết hợp luôn. Vâng, kết hợp luôn chứ chúng tôi à. là vâng. không dùng uh, ờ, bóc tách. Bởi à. Vâng. bóc tách bà con phải biết rằng là nói chung là nó mất rất nhiều gian hay là công phun. Đấy là chứ gia đình của tôi thường thường là tôi sử dụng kết hợp. Vâng. Thế còn nếu về chất vâng. lượng của bưởi thì bà con sẽ nhìn tất cả cả hoa quả rồi các bà bà con sẽ biết. Vâng. Thế còn nếu như bà con nhưng mà tham khảo thì tốt nhất là thêm trong trung bì của Phân là bà con sử dụng cũng được nếu còn vâng. theo quy định của gia đình là cũng được cái đó là tùy bà con vâng. cách ở đây anh dùng là như thế nào anh Thế còn như chúng tôi là ví dụ tôi thu thu xong một cái à. là bắt đầu là tôi đấu vào à, tôi bơm kích thích để cho nó phát triển hoa nó mầm quả. Vâng. À. Tức là mình đấu cái phân xịt này vâng. với cái kích thích mầm hoa. Vâng vâng đấy. Đấy mình phun vâng, và mình pha tỷ lệ nước bao nhiêu ạ? Cái này thường thường đây công ty là quảng cáo như chúng tôi thường thường tôi chỉ phun hoa là có 40 lít một gói 30 cái ga vậy thôi. À. Thế còn tùy bà con, nếu công ty quảng cáo là 60 lít đấy tùy bà con. Cái à. này chúng tôi à. không đấu ấy. Còn như chúng gia đình chúng tôi thì thường tôi chỉ hòa ngào là chỉ có 40 lít nước thôi. À. À. Và bơm cho khoảng bao nhiêu cây 7 7 8 tuổi này? Cái này thì chúng tôi thì nói chung cũng không thể nào là được quyết định bởi cái bong của tôi là đi 2 300 lít. Vâng. Thì cứ hết boong tôi lại chuyển bong khác. Vâng. Chứ không thì cũng quy định là bao nhiêu lít của cây này, cái nói thì nó khó. Tức là cứ phun đẫm đìa là được. Và cứ đẫm đìa được. Vâng. Mà bà con phải nhớ được rằng là phun phun từ chân xuống, xuống dưới. dưới Vâng. kể cả thân như này vâng. đây bà con xem trực tiếp phun cái thân rất chi là nó là ừ. đẹp đấy cái thân, thân nó sáng nó không bị rêu mốc của nó sáng đấy, vâng. đấy là nó hiệu quả này và ông... tốt nhất bà con là phải phun từ trên dưới vâng ông có ừ. cảm nhận là khi mà dùng cái phân silic à, tân phát này thì khi phun vào bưởi thì ông có cảm nhận là cái thân cây bưởi nó trẻ hóa ra không? Vâng, cái đấy đúng như công ty là khẳng định chúng tôi đã khảo nghiệm những năm trước tôi không bơm thì nói chung là nó cứ bị rêu mốc thân cây. Vâng. Như từ ngày tôi dùng phân silic giờ là cây rất trẻ đẹp. Trẻ cái đẹp. hai là không bị rêu mốc. Ừ. cái thứ ba là bà con nhìn đây lá xanh đen vâng. dày bản to vâng. hoa quả mẫu mã đẹp vâng. chín sớm vâng ừ, đấy là Đúng xin rồi. giới thiệu bà con đây lá thì mình có thể quay cái chỗ vâng, này quay tiếp đây này đây đây, đây thưa bà con là ngoài cái việc mà xay chữ quả ra thì dùng lá nó xanh và dày xinic lá nó xanh dày như thế này mà không không không đây, ờ, thấy hiện lá nó xanh sâu dày không có bệnh không có màu đỏ nữa. bà à. con lật ngược lên các đây đây cơ, không đây. bé bùa đây nhá đẹp luôn cái này là cái lá khô rơi vào không không đây có gì nhá tức là không có mò đỏ không có sâu vẽ bùa hai đấy, mặt rất hai sạch. mặt luôn Rồi, vâng, hai mặt sạch. sạch như thế này đây mình không phải là chỉ một cái cành đấy đâu mà giới thiệu cũng cành... giới thiệu cái, cái chính là bà con để ý là cái đấy. lá rất chi là dày vâng, đây. Đấy, hoặc là mình đây nó lại rất chi ừ. nó đây cái lá nó dày như này bà con này đấy lá nó dày như này đây ví dụ quý vị nhìn các thân đây cây. tôi có thể lật quay cho ừ. vài cây các vị biết cái thân cây này đây. rất chi là đẹp để cho các bạn đây. cây chứ nó không như là các loại khác vâng. đây đấy rất đẹp lá nào cũng thế cây nào cũng vậy rất đẹp cây nó khỏe cây. Lá rất đẹp đây. và tôi có thể lật uh, những cái mặt lá ngược lại đây. Đây cô tôi có thể lật mặt lá ngược lại hoàn toàn trong trẻo nhá. Không có một cái gì nhé các bà con nhé. Không có một cái gì. Đây. Đấy, lá nào cũng vậy. Lá nào cũng đẹp, rất đẹp. Đấy. Trong khi đó bưởi rất là sai. Ông có thể cho biết là trong một năm thì mình đã phun bao nhiêu lần cái phân silic tân phát này? Cái này thường thường chúng tôi là nếu như tho so định kỳ là thường thường là cứ năm hoặc 20 ngày là chúng tôi bơm một lần. À. Vâng nhưng mà cái chính là bà con nên phải nghiên cứu được rằng là khi thu xong ta ta cần bổ sung cái phân diện tích vào để làm gì vâng. tức là cho nó ổn định các cái chất dinh dưỡng của cái cây này để sau này nó tạo hoa cái mầm hoa mầm, mầm vâng. hoa nó tốt hả? Đấy. Sau còn thu hoạch xong thì mình phun mấy, mấy lần ạ? Tôi thường thường là cứ bắt đầu cắt xong rồi tôi phun xong bắt đầu đến tháng 2 tôi lại phun một lần nữa. Vâng. Tức là khi quả con tôi lại phun một lần nữa. À. Đấy là nguyên lý. Vâng. Chứ nếu bơm nhiều quá thì nó cũng nhiều vô tác dụng. Vâng bởi vì dạ. nói chung là làm nó phải hạch ừ. toán kinh tế nên khuyên bà con là cứ khi thu xong là bà con nên tạo điều kiện để bơm để tức là nó phân hóa màu hoa hoặc là để nó thêm một cái chất để quá trình nó nuôi quả rồi nó bỏ ấy rồi bây giờ mình phải bổ sung nó vào dạ. vâng vậy thì trong một năm thì mình phun khoảng bao nhiêu lần ạ một năm thường thường tôi phun 6 lần 6 lần ừ. vâng phun sáu lần thì cũng chưa phải là nhiều không vâng đấy đây giới thiệu bà con thế còn bà con nếu như mà thích thì là thứ nhất là địa chỉ cái hai là vườn của gia đình đấy nó thực tế rồi chứ không vâng. ấy cả thế vâng. còn bây giờ cô sẽ bổ thử bưởi để giới vâng. thiệu vâng. thưa các bạn là đây là giống bưởi đào đường vâng. và thời điểm này là đang chín để chuẩn bị thu hoạch và chủ vườn đã lên kế hoạch để bán hàng rồi và sau đây thì tôi ờ, ờ, bổ một quả để cho các bạn à, thấy là cắt cắt lấy cái dao cắt không vâng. đây, mình bẻ một quả đi lấy dao cắt đi nhanh nhanh mỗi tội cái cái cái màu cái thằng núm này nó cứ hơi nhọn nhọn trên dao đây này đây, đây rất dở vâng đấy ngồi đi bổ một hôm trước đi nặng lắm các bạn ơi nặng như đá luôn đây bưởi đào đường nặng như đá luôn đấy và bây giờ mình, mình nghĩ ông bổ giúp cái quả này chỉ vâng. cân hai thôi quả này cân hai ạ vâng. vâng, vâng ờ, cái ưu điểm của bưởi đào đường này thì nó như nào Xin giới thiệu bà con, các bà con để ý trong này này cái màu mè, tất kể cả cái hương vị màu mè của nó là rất chi là hình thức và đẹp. Tất kể cả các loại thị trường gia đình chúng tôi trồng bưởi cách đây hai năm nhưng mà tất kể cả cái mẫu mã của cái đào đường này là nó lại rất chi là đẹp dạ, dạ. hình nó là hình thức vâng. cái hai là nó hợp khẩu vị người dân bởi vì thế sao khẩu vị dân nó không ngọt quá vâng. mà nó cũng lại không nhạt vâng. đấy là hay hay cái chỗ ý vâng. còn đây thực tế đây bà con sẽ nhìn được thứ nhất là cái vỏ ngoài đây vỏ rất mỏng đây bà con vâng. đây là cái đây là cái ruột trong vâng. mà cái tôm của nó vâng. thế xong rồi bà con bắt đầu mới thử cái hương vị bé trong các bà, bà con mới biết được vâng còn nguồn gốc của cái này chính gia đình chúng tôi lấy là từ trên xuất xứ từ trên hòa bình về vâng đây cái cùi của nó có mỏng tang đấy đây, đây gần này. đứng gần này cho các bạn vâng. à, nó nhìn cho luôn. rõ này đây khi nó chín nó màu nó vàng đẹp như này đấy. màu vàng đẹp như này vỏ ngoài vàng đẹp đấy vàng đẹp như này đấy. và đây này màu vàng tươi này đấy. không kém gì bưởi diễn đâu ạ đấy. và, và đây. mỏng mỏng tang mỏng, đây đẹp đấy. cùi rất mỏng như thế này ạ đấy. đây cùi mỏng như thế này đấy. Ừ. đây cùi mỏng này nó mỏng như này đấy bây giờ tôi bắt đầu tôi Ruột, bổ ra để cho bà con to. xem cái thưởng thức ở trong là cái cái cái vị của cái bưởi vâng vị à, cái cái sọ nó to sọ to à? sọ to vỏ mỏng đây vâng. mấy cô với bác thử vâng, vâng. vâng. xin mời à, các anh chị cứ tự nhiên ạ bữa bữa vâng, vâng. ra đã mình để xem là múi nó có đều không ạ vâng đây à. bà con xem đây trên tay tôi cầm một nửa quả bưởi nhưng bà xem bà con xem đấy đây là 10, 6 múi vâng. rất chi là đều nhau không mũi nào vẹo cả vâng bổ từng mũi ra đây là 6 vâng. mũi bà con nhỉ để ý vâng. rất chi đều đẹp đây cũng 6 mũi luôn ạ vâng thường như nó 12 mũi. quay ngược lại bà con nhìn xem cái màu mè của cái vị của bưởi như bưởi da xanh à. Vâng. À, vâng. vâng. màu đậm hơn đậm hơn bưởi da xanh thế còn bây giờ tép tôm bây bà bà con để ý đây. đây cái tép tôm hình thức rất đây. chi là đẹp đây này múi rất đều bà con thấy này múi rất đều này cái bưởi đào đường này hay quá nhỉ Đấy. Rất Đây là cái tép tôm Bà con xem rất chi là ráo nước và đẹp Đừng bỏ hạt nhìn nó đẹp hơn Không Bỏ hạt đi. À. đây là cái tép Bà Đấy. con vâng. xem Vâng đúng rồi Vị nước rất như là đậm Đấy. Vâng. Đấy. Đầu dưới đầu trên là nói chung là gần như là hầu như là Tương xứng nhau, nhau, như đẹp. nhau Đây nhá cái múi của nó cái đào đường mà khi dùng cái Sinic Tân Phát Nào này. xin à, mời bà con cô thử vâng. vâng à để em giới thiệu một chút ạ anh ăn đi cái à, cái muối này nó rất dày muối nó không mỏng muối có những cái bưởi mà dùng phân thường ấy thì nó mỏng múi như cái này nó dày múi đây. Đây bà con thấy đây. Nó dày múi và múi rất đều múi nhau như này. Nước. Rất đều nhau như này. Đây. Một cái lửa quả này đã gần bằng một quả bưởi diễn mà dùng phân thường Chính rồi. Chắc. Đây này, nếu mà mình ấy này đã, đã gần bằng rồi. Đấy, bây giờ tôi bóc thử một múi để thưởng thức. Để cho bà con xem cái tôm của nó thế nào nhé. lấy dao. Ngon lắm, bưởi này nhìn đã biết bắt mắt rồi nói chung cái thị trường bây giờ ta nhìn cái hình thức quan trọng vâng đúng rồi đây bóc ra người ta nhìn cái tôm người ta biết vâng. để hột thì đẹp hơn để cái hạt nó đẹp hơn đây đây thưa các bạn đây đây, đây các bạn này đây nhá rất chi là bóng cái tôm đấy. nó rất là mọng nước này bóng. không lát không khô tôm rất bóng như này đấy nó không được đỏ như bưởi tiến vua nó không anh bóc thêm muối nữa đi nó không được đỏ như bưởi tiến vua nhưng mà ăn thì có khả năng còn ngon hơn bởi tiến vua ngon hơn bởi tiến vua rất nhiều đấy cái đây, đây ăn rất ngọt là đây các bạn này muối nó đây đây đây mình nhìn này đấy muối dày muối này thôi bây giờ bạn đấy. À, thưởng thức đi xem ạ vâng để tôi à, xin phép các bạn nhé để cảm nhận xem cái cái độ đường bây giờ nhìn nó ra sao đã thèm quá rồi độ đường độ nước vâng đây bác quay đây y xì mũi nào như mũi nào đấy. Vâng. Nhau. đúng rồi tôm rất chi là bóng nào. mà đều trong, chỉ có 12 muối không có bài cũng cái kẻ nó rất Đúng hay rồi. cái bưởi này rất hay đây cái tôm của nó các bạn này tôm rất là đẹp như này vâng, Đấy. À, xin mời giới thiệu à. bà con là gia đình đã làm cách đây là 6 7 năm rồi mà xuất xứ nó lấy bạn nhé. Xứ xuất xứ lấy từ Hòa Bình về. Xuất xứ của nó đấy. Lấy từ Hòa Bình. Ngon tuyệt vời các bạn ạ. Mềm. Tôm giòn thơm. Tôm giòn, chất ngọt sang nước, mọng nước. Cuối tháng này đầu tháng sau các bà con vào cái mùi vườn bưởi này thơm phức luôn. Thơm lắm. Thơm lắm. Vâng, hay. Tức là nó không ngọt quá, không phải ngọt sắc như là chính xác bưởi diễn đúng rồi nhưng mà nó lại không nhạt phèo như là một số cái bưởi mà như bà con ăn các bà biết chất. là cái cái vị thanh của nó này khác hoàn toàn các loại bưởi vâng. gia đình đã sử dụng rồi cái vị thanh rất là ngon đấy. tuyệt vời luôn đấy hại là nếu mà bưởi đám cưới thì nói chung hình thức của nó thì tuyệt vời nhỉ luôn. đây ừ. tôm nó ống nó hay hay, chỗ này tôm vừa không to không nhỏ mà muối đều không ờ, hai đầu muối và cuối muối như nhau nó không bị gạo không bị khô Thế còn giới thiệu bà con ví dụ như một cây này là theo gia đình đếm sơ sơ ít nhất phải từ 80 cho đến 90 quả. À. Đấy, là một cây này ngẫu nhiên. Vâng. Còn cây thứ hai này đây mời vị quạnh hơn ít nhất phải 70 quả. Tất cả cả vâng. à. khu này là cây nào bình quân là 70 quả hết. À. Có cây phải đến nó cực xanh. Ừ. Có cây hai là mẫu mã của nó cực đẹp luôn đây. Và quả nó trái Chùm nó khá là, khá là to này. Khá là to những cái quả như thế này là nó phải tầm độ cân rưỡi, cân rưỡi, cân tư cân rưỡi đấy. Những quả này. Đây trên cao rất nhiều. Rất nặng các bạn này. Đấy. Cao nó phải tầm hơn 3 mét đấy. Vâng. vâng cái ờ, cái này thì bây giờ bà con nếu mà uh, muốn mua cái cái cái bưởi của ông thì ông có thể là giới thiệu về cái số điện, thoại cũng như số điện thoại điện thoại và số, và địa chỉ ở đây để bà con có thể liên hệ để no. mua bưởi của ông vâng. thế còn tôi ờ, tên là Nguyễn Đình Noãn vâng. vâng. chú quán là thôn Thụy Lân vâng. xã Thanh Long huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên vâng. số điện thoại là 035 vâng. 398 6621 Vâng. Nếu vâng. gia đình có nhiều các bà con nào có nhu cầu mua cây thứ nhất là cây giống, cái là hoa quả các loại bưởi chứ không phải là riêng một bảo đường vào đường. Nhưng cái chính gia đình là cơ bản là đào đường. Cái thứ nhất là gia đình hạch toán dòng bao loại bưởi nhưng mà đến bây giờ là cái bưởi đào đường này là kinh tế nhất. Vâng. Dễ làm nhất, vâng. khỏe cây nhất, vâng. ít chăm sóc bệnh tật nhất. Vâng. vâng. Cái này mới cái chính để khuyến cáo cho bà con nên sử dụng. Vâng. Thế còn nếu các viên loại khác thì chúng tôi dùng là nó chung chi phí cũng kém lắm, mà nói chung là nó không đạt hiệu quả mà nó hạnh bị tật như cái này nó cực khỏe luôn vâng cái này về cái sức đề kháng của nó tốt hơn phải không ạ nhưng còn cái chính là bà con phải lưu ý rằng là nên khuyến cáo bà con là nên dùng cái sân phoenix này thứ nhất là kết hợp kể cả bơm lên gốc kể à. cả bơm lên trên để cho hai cái vị này nó kết hợp nhau để cho cây nó đẹp khỏe và sai hoa đậu trái vâng tôi giới thiệu bà con nhưng bà con nào có nhu cầu thứ nhất là cây giống cái là hoa quả thì đấy số điện thoại và địa chỉ gia đình thì bà con sẽ liên hệ trực tiếp anh đọc số điện thoại cho Quá rồi hả? Vâng. 035. Vâng các bạn liên hệ với số điện thoại của ông Nguyễn Đình đoán không ba vâng. ba năm chín tám sáu sáu hai một để được uh, mua bưởi ngon, bưởi uh, chất lượng cao. Và ông có khẳng định vườn bưởi này là vườn bưởi sạch không ạ? Chắc chắn điều tôi nói dám hứa bà con là một trăm sạch bởi vì tôi vừa giới thiệu các vị đấy. Cái thứ nhất là gia đình của tôi là dùng kể cả thuốc trừ cỏ tôi không dùng là các cái hãng phân thuốc trừ cỏ của các hãng sản xuất. Vâng. Và gia đình tôi sẽ dùng là kali là một Vâng. đạm là hai muối là ba vâng. một chút nước rửa bát vào để tức là bơm. bám dính là bốn vâng. là cái chính là ra đùng tôi tôi đã dùng thuốc trừ cỏ là cái ý mình bơm bơm lên rất là để diệt cỏ luôn bơm để diệt cỏ luôn bà con nhớ đặc là dùng cái này bơm thuốc trừ cỏ nó có hai tác dụng cái nhất là diệt được cỏ cái hai là nó lại tốt cho cây trồng sau này rồi vâng. không lãng phí Đúng cái rồi. thứ ba là quy trình vừa rồi giới thiệu bà con là cái ruồi vàng được cực tốt luôn cái thứ nhất là cái thứ hai là nó rẻ tiền kinh tế cho bà con Vâng. Chứ không nếu mình bà con mà cứ sơ suất mà cứ làm cái như thế kia thì nói chung là chi phí nó cao bây giá thành bưởi thấp này là không được bao nhiêu cả. Vâng. Đấy chi thế hiệu mô hình bà con thế. Vâng. Còn bà con có yêu cầu này cứ như thế. Vâng. Vậy thì ngày hôm nay à, cộng đồng mạng đặc biệt là những người trồng bưởi hoặc là trồng cây ăn quả thì các bạn đã ờ, được biết thêm hai cái bí quyết một là bí quyết diệt ruồi vàng và một bí quyết là diệt trừ cỏ nhưng hoàn toàn không dùng thuốc trừ cỏ. À không dùng thuốc trừ cỏ kể cả thuốc trừ cỏ sinh học cũng vâng. không dùng nhưng vườn ở đây là các bạn nhìn thấy này bóng Đấy, luôn không có một cây cây sạch cỏ sẽ. sạch vâng. sẽ vâng. mà cây cối vẫn xanh tốt vẫn sai hoa đậu quả và có ở đây có những cây là nó lên tới khoảng 200 quả trên một cây và ở đây là không có bưởi dụng thì đây là chúng à, cũng à, à, thay mặt công ty à, thay mặt những người trồng cây ăn quả thì xin được cảm ơn ông à. ông à, bùn lão lông chi điền rất giỏi về kiến thức và cũng rất là người đam mê chịu khó để tìm tòi ra những cái thứ nhất là cái giống bưởi đào đường này ăn rất là tuyệt vời các bạn ạ rất ngon và ăn mà không chán ăn nhiều được mà không chán mà lại hạn chế được cả những sâu bệnh cũng như là cho một cái vườn bưởi xinh đẹp như thế này thì à, nếu như các bạn muốn mua à, ông có sẵn sàng ship không ạ có vâng. gia đình bây giờ ví dụ cầu ít nhất phải một một trăm quả nên gia đình mới ship à vâng thế và nếu như các bạn đến thăm ông có sẵn sàng không ạ có. Vâng. Okay, Vậy thì các bạn ơi, những ờ, bây giờ sinh thái ờ, miệt vườn là người dân rất là ưa chuộng. Vậy các bạn hãy đến vườn bưởi này tham quan để được trải nghiệm những cái bưởi dùng ờ, phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang chất lượng cao, sạch đảm bảo an toàn cộng với người trồng bưởi rất là có tâm đã tạo lên một vườn bưởi đẹp và đặc biệt ở đây về cái kỹ thuật chăm sóc người rất là nhàn, rất là ít chính xác, ít thuốc bảo vệ thực vật, ít à, những cái à, phân hóa học, phân hóa học cũng không ừ. dùng nhiều. Vâng. Ừ. Thì các bạn hãy à, nên hệ Đây cũng là một cái mô hình ấy để cho bà con ấy à, trong và ngoài tỉnh phải học tập anh đấy. Vâng. Còn giới thiệu vâng. bà con bác quan cho phân này, giới thiệu bà con vâng. gia đình phân dùng phân gà để ở đây như khuyến cáo bà con là ta không nên cuốc. Vâng. Hai là rắc vòng quanh. Theo chúng tôi, gia đình chúng tôi tính toán là cái phân à, gà đẻ là rất chi là nóng. Nếu vâng. bà con mà vô tình cuốc chung quanh ý thì các bà con rắc xuống thì nó sẽ nóng